Xin chào Rất lâu rồi tôi không hướng dẫn anh chị em mình một số cái kỹ thuật ở trên hệ thống website Ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn các bạn là đó là chúng ta chuyển cái dữ liệu khách hàng khi khách hàng nhập vào họ tên, này, số điện thoại hoặc email chúng ta muốn đẩy lên một cái hệ thống ờ, quản lý dữ liệu đó là Google Sheet đó thì để làm được điều này mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi Ờ, đầu tiên là tôi sẽ demo à, tôi sẽ demo ở trên một cái à, Ladipage và tôi làm bằng à, một cái nền tảng đó là Elementor thì anh chị em nào mà website của mình mà chưa cài cái plugin Elementor thì anh chị em mình có thể là à, liên hệ với tôi để lại số điện thoại hoặc là nhắn ở bên dưới video này thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách à, cài đặt Elementor như thế nào rồi trên màn hình chúng ta là gì là tôi đã tạo một cái form để cho khách hàng họ đăng ký tôi để là họ tên và số điện thoại thì khi khách hàng nhá khi khách hàng uh, họ nhập họ tên này vào số điện thoại thì nó sẽ nhảy lên nhảy lên một một cái form một cái form ở trên gì ở trên uh, Google Sheet đây tức là tự động khi khách hàng nhập họ tên số điện thoại tự động nó sẽ nhập họ tên và số điện thoại ở trên cái file Google Sheet này thì để làm được điều này thì hiện tại có rất nhiều cái nền tảng hướng dẫn anh chị kết nối kết nối giữa gì giữa cái form này đây chính là cái farm của gì Elementor website WordPress đó thì có rất nhiều plugin để kết nối tuy nhiên là ngày mai tôi hướng dẫn anh chị là uh, sử dụng một cái nền tảng số 3 à, gọi là nền tảng trung gian để anh chị em mình kết nối gì kết nối uh, giữa cái form của website làm bằng Elementor với cái Google Sheet này và cái nền tảng trung gian này thì chúng ta vẫn phải trả phí nhá phải trả phí đầu tiên là anh chị em mình gì cũng tạo cho tôi gì tạo được cái form cái form giống như ở trên cái landing page này đó họ tiền và số điện thoại và bây giờ chúng ta sử dụng nền tảng số 3 đó chính nền tảng gọi là tôi gọi là Zapier Zapier đây đó thì Zapier là chúng ta gì tạo một cái giáp nhé Zapier là một nền tảng thì kết nối tất cả các nền tảng với nhau kết nối tất cả các uh, hệ thống với nhau ví dụ anh chị muốn đẩy dữ liệu từ gì uh, từ cái form form này đẩy sang gì đẩy dữ liệu sang cái file Google Sheet này thì chúng ta phải thông qua một nền tảng số 3 gọi là Zap Zapier nối chị nhá Zap là nối đấy kết nối giữa nền tảng với nhau thì ờ, hiện tại tôi có rất nhiều cái Zap này đó tôi đã tạo rồi rồi thì tôi ví dụ tôi sẽ tạo một cái Zap mới như sau là tôi sẽ tạo một folder nhé tạo một một folder đầu tiên là gì thêm một folder để tôi quản lý dễ dàng những folder mà tôi đã tạo sẵn ở đây rửa xe miễn phí đây ok rửa xe miễn phí đây một đêm một Vander này đó bây giờ tôi sẽ tạo một folder khác đi tôi bấm vào đây add folder tôi ghi là gì đây tôi đang chạy cho một khách hàng ở dưới Long An thì tôi tôi ghi là gì à folder là rửa xe rửa xe miễn phí free đi khai trương và tôi làm ở trên nền tảng này là cái landing page này tôi gọi là landing page số 2 LD2 tôi bấm vào đăng rồi thì bước, bước tiếp theo như sau này rồi tôi sẽ tạo một cái giáp mới nhá tôi bấm vào phần create giáp này rồi thì à, cái Elementor này nó có một cái phần nhá nó có một cái phần gọi là phần gì khi khách hàng bấm vào form này bấm vào form này thì nó có phần phần gì action after submit tức là sau khi khách hàng bấm vào nút đặt chỗ ngay này thì nó cái gì nó sẽ chạy đó, cái gì đấy chạy thì tôi sẽ là nó sẽ chạy một cái ứng dụng đó là gì đó chính là ứng dụng có tên là đây webhook này webhook nhá thì cái webhook này là một ứng dụng để đẩy nhá đẩy dữ liệu từ gì uh, một cái webhook nào đó là gì một cái API một cái cổng API để kết nối giữa thằng gì form Elementor này với thằng Zapier này anh chị em mình nhá đó thì tôi sẽ chọn là cái app đầu tiên tôi gọi là webhook này webhook rồi sau đó tôi chọn vào phần webhook by Zapier đó thì phiên bản Zapier trả phí anh chị mới dùng được nhá rồi sự kiện này event thì tôi chọn là phần cash cash hook này anh chị em mình cứ chọn theo tôi nhá cash hook này và sau đó là bấm continue là pick up a 2 một cái mã khóa cho gì đấy tôi chị bỏ qua cái này bấm continue đi cái này không quan trọng nhá và đây chính là một cái cổng API đây đây là một cái mã nhá copy cái mã này anh chị chuyển sang cái form inventor này đó, anh chị bấm vào phần này đấy nhá bấm vào làm lại này bấm vào form này sau đó là phần action after submit là sau khi bấm đặt chỗ ngay thì nó chạy cái gì thì anh chị em mình phải gì thêm một cái ứng dụng đó là gì webhook vào đây tôi chọn là webhook thì tôi dán dán được đường link này webhook url tôi dán vào đây spat vào đây và sau đó tôi bấm vào phần cập nhật nhé cập nhật rất tuyệt vời và tôi chạy thử nhé tôi à, xem trước thay đổi này chạy thử xem như thế nào ở họ tên này để có dữ liệu chạy trước thì nhé Phạm và Thành Bình này Phạm Thành Bình để thằng Webhook này nó lấy được dữ liệu lấy gọi là lấy ra trước đấy số điện thoại là 09 uh, 1 6 8 0 7 3 2 gọi là gì 09 0 09 này 000 111 tôi làm demo các bạn nhé bấm đặt chỗ ngay này đấy để thằng Webhook này nó lấy dữ liệu ở chỗ cái phone này ra rồi tiếp theo này rồi sau khi chúng ta thì đến phần uh, test trigger này test trigger rồi ờ, tôi, tôi test này đây lấy dữ liệu rồi họ tên này số điện thoại rồi bấm continue này đó bấm continue và cái nền tảng tiếp theo mục đích chúng ta đẩy dữ liệu từ gì từ cái form form của group Test này của limiter này đẩy sang gì à đẩy sang cái đẩy sang cái google sheet này thì anh chị em mình nhá anh chị em mình ờ, anh chị em mình cũng tạo cho tôi một cái ờ, form Google Sheet đó là chị cũng vào Gmail của mình đúng không vào Google Sheet sau đó chị cũng tạo cho một hai cột đấy đi họ tên số điện thoại hoặc là email đấy thì tôi đã tạo hai cột chính để khách họ nhập họ tên và số điện thoại rồi thì cái tên của cái file Google Sheet này này khách hàng đặt lịch rồi tên của cái ship này là landing 2 tức là tôi muốn chạy cái đây tức là tôi chạy làm nhiều landing page chẳng hạn để tôi phân biệt là xem là khách hàng nó đổ từ lên, lên, lên đi nào qua để lên đi số 2 đúng không rồi chúng ta sẽ quay lại cái gì Zapier và cái app tiếp theo rồi chúng ta đẩy từ dữ liệu từ kết hook thuộc gì Elementor đẩy qua thằng Google Sheet đây rồi sau đó là chúng ta thì chọn Google Sheet này Google Sheet nha rồi sau đó gì sự kiện là gì là chúng ta sẽ tạo một cái gì tạo một cái cái dữ liệu mới ở trên Google Sheet tôi chọn vào đây bấm vào continue rồi ờ, chúng ta chọn một tài khoản nhé tài khoản Google Google Sheet anh chị bấm vào chọn account này chọn này rồi tôi đã tạo cái bảng này ở trên gì ở trên cái email tên là khuyến để thôi à của chúng ta này đấy thì cái bước đầu tiên một số anh chị sẽ sẽ phải tạo nhá sẽ chọn nhá chọn tài khoản Google do do tôi gì tôi đã tạo ở phần trước rồi đó thì anh chị có thể gì chọn đến tài khoản Google của mình ví dụ tôi tạo tài khoản Google mới như sau connect ở new account để anh chị chọn cũng chọn tôi một cái gì một cái địa chỉ Gmail mà anh chị muốn gì muốn sử dụng nhá đấy do tôi gì do tôi đã tạo ở bước trước đó rồi đấy Google Sheet có tên là email này tôi chọn vào đây sau đó tôi bấm vào phần continue và phần driver là là chọn my Google driver chính là driver thuộc cái Gmail rồi phần gì phần tên của cái file này là gì phần uh, à, spreadsheet đấy rồi khách hàng đặt lịch đây chính là cái tên này nhé đặt lịch này rồi tiếp theo rồi cái worksheet, đây worksheet là gì? Là cái trang landing 2 đúng không? Tôi chọn landing 2 này. Rồi tôi chọn là landing số 2 này. Rồi sau đó là gì? Đến phần họ tên dữ liệu thì lấy dữ liệu ở đâu ra? Họ tên thì bắt đầu tôi lấy này. Đây là lấy cái trường họ tên ở kết thúc đây, họ tên Phạm Thanh Bình mà tôi đã test ở bước trước rồi. Tiếp theo là số điện thoại, số điện thoại đây. Số điện thoại đây ở bước trước đây. Đó. Và bây giờ chúng ta gì? bấm vào continue để chúng ta test test thử các bạn nhé bấm vào test continue các bạn xem này Phạm Thanh Bình 0909000111 này chuyển lên xem nào đấy như vậy là gì họ thì đã nhảy các bạn này rất tuyệt vời và sau đó bây giờ chúng ta gì tiến hành chúng ta bật lên bật cái giáp này nhé public giáp phải lên bấm vào public turn on rồi Và bây giờ chúng ta test thử nhá Lần nữa này tôi chuyển sang cái phone à, này đi Tôi nhập họ tên là là Nam đi Số điện thoại là 0912 333 999 Bấm vào đặt chỗ ngay Rồi các bạn xem này Chuyển nha Đó Nam này 0912 333 999 như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em mình cách gì? Cách chuyển đổi chuyển data từ cái website form này từ cái form của website WordPress làm bằng nền tảng Elementor là chúng ta chuyển sang gì Google Sheet một cách đơn giản và có rất nhiều cách để làm nhé đấy thì tôi đang sử dụng cái cách này là cách gì ờ, trả phí là nhanh nhất các bạn nhé đó, thì anh chị em mình thấy cái đoạn video của tôi hay và giá trị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy theo dõi tôi ở trên các nền tảng khác nhau đó là fanpage Phạm Thanh Bình này rồi là Facebook cá nhân Phạm Thanh Bình website là phạm thanh bình.com website công ty là tabi.edu.vn TikTok là Phạm Thanh Bình YouTube Phạm Thanh Bình luôn và cuối cùng tôi ờ, chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại